Xin chào mọi người, hôm nay công nghệ tiến mạnh.com lại là một video review đến các bạn một dòng định vị nghe nén mới nhất năm 2019 Với sản phẩm này mà các bạn có nghi ngờ vợ hoặc chồng đi ngoại tình thì các bạn có thể giám sát được cũng như là các bạn có thể theo dõi được con cái hoặc là tài sản của mình như là xe máy, ô tô Trước khi giới thiệu cũng như hướng dẫn các bạn cách sử dụng thì các bạn nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để mỗi khi chúng tôi ra một sản phẩm mới thì các bạn có thể cập nhật được về Đây chính là sản phẩm nha các bạn nhé Tên của sản phẩm là L19 này rất là nhỏ gọn nha các bạn ơi tôi chỉ bằng hai đầu ngón tay thôi đi theo kèm của nó một dây cắp sạc này một nhíp cắp sim này pin của nó thì các bạn có thể sử dụng được liên tiếp từ 4 đến 5 ngày nha hoặc các bạn có thể ờ, muốn xem ờ, định vị 24 trên 24 thì các bạn có thể ra ngoài hiệu sửa xe máy nhé các bạn có thể gắn vào ác quy nhé nó có 5 châm nhé các bạn nhé 5 châm siêu dính nhá các bạn có thể gắn vào vật kim loại ở đó mà tùy theo các bạn uh, sử dụng này nó có thể chống nước nhé các bạn nhé khi các bạn mà gắn vào ô tô xe máy ấy, các bạn đi ngoài trời mưa chẳng hạn thì nó có thể chống nước không no bị hỏng nhé các bạn nhé tôi sẽ test thử cho các bạn xem này. còn đây là một chân cắm sạc của nó đây, công tắc bật của nó đây, một khe cắm sim này một uh, mã ID này đây là mã ID của nó này muốn sử dụng của nó thì các bạn cần cho tôi một chiếc sim của nhà mạng Viettel Mobi Mobi hoặc là Vina tùy theo các bạn lựa chọn nhé và trong đó thì các bạn phải có tiền nhé sau đó các bạn đăng ký gói cước 3G 4G nhé các bạn lắp cái đầu sim này cái đầu bát của sim này cho vào trong này mặt đồng cho xuống dưới này sau đó các bạn ờ, lấy cái nhíp phát sim này các bạn ấn vào này kêu tách phát mà nó giữ in được ở trong là nó được lắp đúng nha các bạn nhé sau đó các bạn ờ, bật công tắc lên này các bạn giữ khoảng tầm 4 đến 5 giây sau đó các bạn bỏ ra Đấy. nó hiện lên cái đèn đỏ này sau đó nó sẽ hiện lên cái đèn xanh là sẽ thiết bị đã, được bật nhé Đấy, như thế này là thiết bị đã được bật nha các bạn nhé các bạn muốn nghe nén thì các bạn chỉ cần gọi trực tiếp vào cái số điện thoại ở trong sim nhá là các bạn có thể nghe nén nhá. các bạn có thể nghe nén ở tầm 7 ờ, đến 8 mét nhé Đấy. Thế tôi sẽ gọi trực tiếp vào cái số của sim này các bạn đợi tôi năm bảy giây nhá tôi lấy cái số của sim nhá các bạn chỉ cần gọi trực tiếp vào cái số của sim này để các bạn có thể nghe nén được nhá 03 9637 9780 à. À, cái máy này chắc máy này của tôi cho hết tiền này rồi trên này cái máy khác tôi gọi này đây cái máy của tôi đang vừa rồi hết với cả không gọi rồi nhé hùng ba chín sáu ba bảy chín bảy tám không các bạn chỉ cần gọi trực tiếp vào cái số trong sim của sim của trong thiết bị này thì các bạn có thể nghe lén được nhé alo alo đấy alo alo khi hai thiết bị này nó sẽ bị gần nhau nó sẽ bị pha âm nó âm nhá khi các bạn ở từ xa các bạn gọi lại vào nhá thì các bạn có thể nghe nó rất là trong nhá alo alo alo đấy. alo alo alo đấy đấy là phần ờ, định vị nhé các bạn nhé à, phần ờ, nghe nén nhé còn ờ, cái phần mà định vị thì các bạn vào cầm cái điện thoại các bạn tải cho tôi cái ứng dụng là Finmi nhé các bạn tải cho tôi cái ứng dụng là Finmi và bảo ví dụ các bạn ờ, sử dụng cái điện thoại ờ, ờ, của hệ điều hành uh, Android thì các bạn vào cửa hàng CH của đây nhé với hệ điều hành iOS các bạn vào cửa hàng App Store này các bạn tải cho tôi cái ứng dụng là Finmi nhé đây chính là ứng dụng Finmi này sau đó các bạn cài đặt về máy này đây tôi đã cài sẵn về máy này GPS này Finmi này Đấy. sau đó các bạn vào này các bạn nhập cái địa chỉ ID của nó nhé ba năm tám năm nên nhớ là các bạn phải nhập đúng địa chỉ của nó nhé địa chỉ ID của nó trên uh, trên thiết bị này một một không hai chín không không bảy bảy không chín khi các bạn mua thiết bị tôi sẽ uh, uh, cho các bạn mật khẩu nhé sau đó các bạn vào Google Maps này các bạn có thể lưu lại ấy này lưu lại địa chỉ của nó này lưu lại mật khẩu này các bạn vào login này Đấy. như vậy là tôi đã có thể định vị uh, trước định vị nhá trên điện thoại của mình nhá nó sẽ báo về trong điện thoại của chúng ta là cái địa chỉ của nó là 07709 này đi của nó này đang online này phần trăm pin của nó là đang 98 phần trăm pin nhé Đấy. sau đó các bạn vào cái phần uh, live checking này đấy đây vị trí của tôi đang ở này đường Nguyễn Triển Hà Nội nhé đường Nguyễn Triển Thanh Xuân Hà Nội này Rồi tôi sẽ các bạn muốn ờ, định vị thì các bạn ờ, vào cái phần vị tinh này và xem này đấy như tôi này. vị trí của tôi đang ở ngõ 75 nhé ngõ 75 này đường Nguyễn Xiển này Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội này này vị trí của tôi cửa hàng của tôi là đang ở đối diện của nhà nghỉ Tùng Anh nhé các bạn nào có muốn thể có muốn mà vào trực tiếp cửa hàng của tôi thì các bạn có thể vào ờ, tại cửa hàng của tôi nhé ngõ 75 đường Nguyễn Xiển Thanh Xuân Hà Nội nhé cửa hàng của, chúng tôi là, là đối diện nhà nghỉ Tùng Anh nhé này, vị trí của tôi đang vị trí của tôi và điện thoại của tôi đang ờ, đang chồng lên nhau này cái vị trí xanh xanh dương ấy, là cái vị trí của định vị nhá còn đâu cái xanh ờ, lá cây là của tôi là điện thoại của tôi nhé các bạn nhé Đấy. khi mà cái thiết bị nó đang ở xa mà các bạn muốn tìm đến cái thiết bị ấy, thì các bạn chỉ cần vào cái mũi tên đỏ đỏ nhá các bạn bấm vào là nó sẽ tìm đến ờ, điện cái định vị mà cái vị trí của mình muốn tìm nhé các bạn nhé đấy các bạn chỉ cần ờ, bấm cái mũi tên ở đó nó sẽ tìm đến đến cái vị trí của mình muốn tìm nhé cái định vị nhé đấy đấy là phần ờ, định vị vị trí còn mà các bạn muốn xem cái vị trí của các quãng đường di chuyển của cái thiết bị thì các bạn vào cái phần ờ, histocard nhé sau này đấy sau đó các bạn ờ, bấm vào cái màu hơi vàng vàng này các bạn có thể ờ, định vị được cái tìm được cái vị trí tức là cái vào của cái phần ờ, di quãng đường di chuyển của thiết bị nhé trong ngày hôm nay nhé thì các bạn chỉ cần vào sát này Đấy. cái thiết bị của tôi chưa đi đâu thì tôi sẽ không báo về này Đấy. các bạn muốn khoanh vùng của vị trí mà nó khi nó ra di chuyển mà nó ra khỏi cái vùng mà mình nó báo nó sẽ báo về cho mình nhé các bạn vào cái phần kheo phen này đấy cái cự ni của nó là từ 100m này cho đến 5.000m ờ, này tùy theo các bạn khoanh vùng nhá. Đấy, ví dụ các bạn khoanh vùng 300m như tôi này, tôi khoanh vùng 300m này sau đó tôi xây ở đơn lưu vào này khi cái thiết bị nó ra khỏi vùng khoanh vùng nhá nó sẽ báo về máy cho chúng ta biết nhé các bạn nhé các bạn chỉ cần xây đấy, đấy. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn cách sử dụng Cửa hàng nhà chúng tôi vẫn còn rất nhiều các loại camera ngụy trang, thiết bị định vị, máy nghe nén Bạn nào có nhu cầu liên hệ đến hotline 0983 7743 hoặc 0963 773 66 để được tư vấn trực tiếp hoặc các bạn có thể truy cập website là công nghệ tiến mạnh.com để biết thêm chi tiết cửa hàng nhà chúng tôi để ra hàng toàn quốc nhé bảo hành miễn phí nhé các bạn nhé cảm ơn các bạn đã xem video